dòng máu của rồng vẫn còn đang chảy kẻ thù gặp phải chứ còn run rẩy giết mà đôi mắt kẻ nào trông thấy ai đi thượng nhẫn vẫn còn trong đấy kẻ giết kẻ khác kẻ bị đánh bại kẻ lấy dùm nát một đó hai dạy truyền nhóm mới nhất của gia tộc ninja ta là rồng phương đông và rất có tài sứ mệnh của họ là giữ hòa bình sức mạnh họ có là từ nhà rồng bản thân cánh vác cả thế hệ mới được danh hiệu cao quý cả dấu ấn rồng tài năng của cô đã được công nhận những chuyện lặt vặt cô sẽ không giận nội lực phát ra có hơi thở rồng kimono như sakura có luôn màu hồng lực lượng hắc ám chiếm thế giới Ấy đội này giận tới bà Irie Tiến về cung điện ánh sáng đang đi tăng tốc Như con lóc có rồng để uy nghi Hai chị em mỗi người một cuộc sống Dù cùng bố mẹ cả hai là sinh đôi Một là hiền thục sống trong nhung lụa Người còn lại chiến binh nguyệt tộc tài giỏi Kẻ thống lĩnh ác quỷ là ma lóc Irie chiến đấu Chứ bao giờ cô ta khóc càng tiến đến càng vết thương càng tăng thêm Ma lóc quá mạnh nhưng cô không thua kém Cô dùng hết sức tung ra dấu ấn rồng vuông kiếm cực mạnh hiệu ứng là thăng long Ma lóc không nhắc nổi cả thân gương Khi người đụng độ đến từ bến nhà rồng nhà nào bạn được cảnh ác quỷ ma lóc Đó bây giờ mới đánh bại con rồng tự trị ta cắt máu cùng đôi xung kiếm bữa sao ngươi đánh lại người nàng mang đôi cảnh ác quỷ mà lóc đâu bao giờ mới đánh bại con rồng ngự trị trong ta cắt máu cùng đôi xung kiếm bữa sao ngươi đánh lại lấy thanh kiếm chỉ vào hắn ngươi sẽ chết để giải thoát tự do bức tranh ta họa ta cũng chém đứt ngươi có được gì ngoài dáng bự to con đường ta chọn cho bao giờ là sai lầm khi người chị gái của ta đã cứng rắn đứa em gái như ta không còn ươm bướm mặc kimono tính tình đã đứng đắn sắc lẻm nội tại giúp ta hồi nhanh để sử dụng được kiếm khí xuất ra cực nhanh về hướng chỉ định làm choáng và phát công không vật lý Chim phụ di chuyển để ba lần mà lóc có chạy thì đợi cô một tí Kerry tung ra lông kiếm cái cái địch quay cuồng dù chạm chỉ một ly rồi xung kiếm của cô đặt xuống Cũng là lúc chiếc quả có cắt lên Sức sắc thương từ dòng máu rồng Nó không đơn giản như là gọi tên Sự tập luyện chưa bao giờ là thừa Trong khi hai chị em tập luyện từ nhỏ Sức mạnh không phải tự nhiên mà có Đó là nghị lực cả hai không từ bỏ